thì thầy và các em sang phần ví dụ. Nào ví dụ một của thầy như sau. Cho biết y và x là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với hệ số là 4. Vậy chúng ta không còn phải xác định nữa, người ta đã cho rồi, cho y và x là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Người ta cho hệ số là 4, tức là a đây bằng 4 rồi. Hỏi x và y có tỷ lệ nghịch với y không theo hệ số tỷ lệ nào? Nào đầu tiên chúng ta có như sau. Ví dụ một nhá. Câu A này vì y và x vì y tỷ lệ nghịch với x theo cái hệ số tỷ lệ là 4. Vậy thầy sẽ suy ra y của thầy bằng 4 trên x. Đúng ra. Mà y bằng 4 trên x vậy thầy trả y bằng 4 đến x vậy thì ta suy ra ngay là x nhân y có thể bằng 4 và suy ra tiếp là x bằng 4 trên y. Vậy x cùng tỷ lệ nghịch với y. Vậy là x cùng tỷ x cùng tỷ lệ nghịch với y theo hệ số tỷ lệ